Xin chào các bạn Phần này thì mình nói về à, xác minh địa chỉ thanh toán từ à, Google AdSense thì sau cái cái ngày mà cuối ngày thứ hai á cái lần thứ hai là tôi kêu là tôi à, có nhắn vào là vào tháng 3 ngày 30 tháng 3 năm 2021 chúng tôi đã gửi cho bạn một mã số nhận dạng cá nhân qua thư đến địa chỉ thanh toán mà bạn cung cấp trong AdSense đó. thì khi mà tôi đã gửi rồi gửi rồi trong lúc này trong thời gian này á trong cái thời gian này là tôi đã có sửa lại cái mã zip code của bưu điện đó, và mà lúc đó thì mình chưa sửa lại cái ờ, thông tin địa chỉ số 2 nhưng mà mình đã sửa lại cái zip code bưu điện sau khi ờ, tôi đợi khoảng ờ, gần một tháng rồi mà chưa thấy lần này lần thứ nhất, lần thứ nhất là gửi vào cái mã zip code bưu điện ờ, của An Giang nhưng mà không thấy tới lần thứ hai thì tôi đã sửa lại zip code bưu điện ở Châu Đốc đấy thì thì 30 thì sau đó khi mà trong thời gian tôi chờ đợi á trong trong cái thời gian mà trong cái thời gian mà tôi trong thời gian tôi chờ đợi á thì tôi lại ờ, nhận được một cái ờ, thông báo ở trên đây đỏ đỏ này thông báo là thông báo này đây bạn chưa đến mà chưa có bạn có chưa đến một tháng để xác minh mở pin của mình nếu không đơn vị quảng cáo của bạn sẽ ngừng hiển thị quảng cáo khi tôi đọc được cái này á thì tôi ờ, mới ờ, lo quá đi mới quả lo quá trong người nếu mà như vậy thì sẽ bị tắt chức năng kiếm tiền thì tôi ờ, tôi lỡ lỡ lỡ nghịch dạy lỡ nghịch ngu nói chung là ngu đi ngu tôi nhập vô trong đây luôn tôi nhập vô trong đây là mã tàu lao thì sau khi nhập vô là tắt chức năng kiếm tiền liền luôn thì khi mà nhập vô đây thì cái người ta chắc à, chắc bên à, quảng cáo bên à, quản lý của Google Google AdSense đó họ tưởng đâu là mình họ tưởng đâu là mình mình mình là cái người hacker hay là cái gì đó thì khi mà thu nhập vô sai rồi ba quá ba lần thì các bạn thấy nè các đơn vị quảng cáo hiện không phân phát quảng cáo trên các trang web của bạn và bạn sẽ không được thanh toán điều này là do bạn đã nhập sai mã pin ba lần vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trung tâm trợ giúp để xác minh địa chỉ của bạn đây nếu trường hợp các bạn giống như tôi bây giờ đó, thì tôi đã làm từ sáng tới giờ luôn là hiện giờ là các bạn cứ bấm liên hệ vào phần hỗ trợ là họ đã xác nhận địa, địa chỉ của mình thì mình đợi mình đợi tới khi nào mà họ xác nhận nếu cái ờ, cái chữ gửi lại mã nó bị mờ nè các bạn bấm vô các bạn bấm vô thì nó sẽ hiện vô là chúng tôi không thể gửi lại mã pin vào lúc này chúng tôi sẽ gửi lại mã pin cho bạn vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 thì các bạn ngồi đợi chứ đừng có bấm cái gì hết trơn nha các bạn các bạn cứ việc ngồi đợi đi để coi sao để mình tính tiếp chứ đừng có nản kiên phải kiên trì à, mình làm tiếp nếu các bạn à, làm tùm lum hết các bạn nản quá các bạn bỏ thì nó uổng lắm thì bây giờ như vậy tôi là cái tôi ờ, lên mạng tôi bảo đảm các bạn luôn tôi lên mạng tôi, tôi sệt hết trơn luôn thì không có cho kết quả gì hết chứ có không có cho kết quả mà bấm sai có lỡ như mà bấm sai thử coi làm sao thì không thấy ai hướng dẫn hết thì tôi thì tôi ở đây tôi làm tôi làm để tôi cho các bạn làm sai để cho các bạn thấy được như vậy các bạn đi sao các bạn lỡ các bạn chưa có đợi chờ các bạn đợi chờ mở pin hoài mà không thấy tới thì các bạn làm giống như tôi vậy thì bây giờ tôi hiện giờ thì tôi ngưng tôi không làm gì cả tôi đợi tôi đợi theo cái dòng cái dòng này của cái dòng này của Google Google xem thì đợi tới từng đây tới đó thì tôi người ta sẽ xác minh lại có đúng không tại vì xác minh danh tính của tôi tôi làm rồi cho nên là tôi không có sợ bây giờ phải tôi phải ờ, mình đợi người ta xác minh lại lần nữa rồi người ta sẽ cho người ta sẽ hiện cái mã này lên trong vòng một tuần lễ thì khi mà người ta nói nói như vậy thì khoảng chừng bữa 20 tháng 4 thì người ta sẽ Xin chào các bạn sau khi các bạn đã bị một cái khung khung đỏ khung đỏ và tắt quảng cáo luôn rồi các bạn đừng có sợ mà các bạn đừng có tìm hiểu thêm trên mạng nhiều anh em YouTube họ chỉ đó nhưng mà các bạn hãy làm theo nhờ cái gỡ rối gỡ rối của YouTube họ họ chỉ với các bạn rồi sau khi các bạn đừng sợ đi hết các bạn cứ để đó khoảng một tháng sau Đấy, khoảng một tháng sau một cái ngày người ta ghi ở trên đó đó ờ, ngày mấy đó người ta sẽ gửi cho các bạn một cái thêm một cái ờ, một, ờ, một một cái thư nữa nhưng mà nếu không được nữa sau 4 lần 4 hoặc 5 lần không được gì đó thì các bạn sẽ được xác minh đó được được xác minh online đó. rồi xác minh online rồi các bạn sẽ chụp giấy chứng minh nhân dân của các bạn vô hoặc là bằng lái xe gì đó thì các bạn lên trên mạng các bạn tìm hiểu thêm và ở trên mạng sẽ cho à, sẽ cho các bạn à, một cái uh, Google để mà test sẵn để test thử coi cái chứng minh nhân dân với bằng lái xe mình coi có đạt được uh, à, 90 phần trăm không 90 80 phần trăm thông qua thì thì các bạn sẽ lấy cái cái cái tấm tấm ảnh bạn chụp đó các bạn sẽ đưa vô đưa vô trong đây để xác minh online rồi khi cái minh online thì cái tài khoản của bạn sẽ được bật kiếm tiền trở lại đó. các bạn đừng sợ gì hết à, mình ở đây mình rất là à, trong thì đó, trong thời gian đó mình rất là quan mang mình đã trải nghiệm rồi và mình đã trải qua rồi à, mình rất là quan mang không biết là có bị tắt kiếm tiền hay chưa tắt kiếm tiền vĩnh viễn hay không đó. rồi mình có làm một cái tài khoản sen khác luôn nhưng mà không vẫn không được vẫn không được nhưng mà nhưng mà người bạn của mình người bạn ở trên youtube đó họ nói bạn nói là à, mình xin phép là không nói tên người bạn đó ra đó. bạn nói là bạn cứ làm một cái tài khoản AdSense dự phòng đi lỡ mà không được thì lấy tài khoản AdSense nó liên kết lại thì sẽ bật kiếm tiền trở lại cho kênh của bạn thì mình cũng làm luôn nhưng vẫn không được à, cuối cùng mình à, mình mình kêu gửi thêm một lá thư nữa mình kêu gửi thêm lá thư nữa thì rồi ờ, ờ, sau khi sau khi sau khi đó họ đã gửi đầy đủ rồi mà bạn không nhận được thì bạn sẽ được xác minh online các bạn đừng đừng sợ gì hết nha các bạn cứ nghe lời mình đó là bình thường thôi đừng làm gì hết đừng có nhờ cậy ai và đừng có làm gì hết đừng làm gì hết tốn tiền cứ việc ngồi đợi đợi chừng nào mà khi đã xác minh bốn gửi thư bốn lần không được thì các bạn sẽ xác minh online ha sau khi tôi là dấn thân vào youtube đó, tôi đã làm và tôi nghĩ rằng nó sẽ đổi đời cho tôi nó sẽ có cuộc sống nó sẽ cho cho tôi được có đổi đời và coi tôi được cái một cái số dư số dư để tôi có thể là à, mua những thiết bị như là máy ảnh hoặc là mua những thiết bị ờ, quay phim hoặc là tôi có thể nuôi cá thêm đó, nhưng mà thật các ra là không có cái gì để mà sự cố gắng của mình sự cô tôi đã cố gắng hết mức đó. các bạn nên hiểu rõ rằng làm cái nghề này chỉ là cái nghề tay trái thôi còn nghề tay mặt của tôi á nghe theo theo tôi á nghề tay mặt của tôi là nghề làm lúa tôi làm lúa mỗi một mùa đó, tôi cầm lúa một mùa để tôi tích góp từ từ à, mà nhưng mà tôi lấy số tiền đó tôi đam mê chuyện cá cảnh của tôi chứ tôi không thể nào à, tôi vô ngừng lại tôi à, ngừng lại youtube nhưng mà tôi cũng phải à, quay rồi tôi suy nghĩ đắn đo và nên bật kiếm tiền hay những cái video mới hay là không bật kiếm tiền những video mới nhớ những video mới nào mình thấy bật kiếm tiền được thì mình bật còn những video nào mình không thấy bật kiếm tiền nữa thì mình ngưng mình không bật kiếm tiền cái cái video đó những video chia sẻ ngày hôm nay cho các bạn biết là video này là tôi không bật kiếm tiền Đấy. rồi à, mấy bạn tôi cũng nhắn nhủ cho các bạn những bạn nào có những hoàn cảnh như tôi những bạn nào có những cuộc sống như tôi bị nó nhiều rủi ro lắm các bạn đâu phải đâu phải các đâu phải các bạn à, làm là các bạn dễ ăn đâu đó. khi mà các bạn được 10 đô 10 đô nó sẽ gửi nó youtube nó YouTube gọi là AdSense họ sẽ gửi cho bạn một cái một cái xác nhận thông tin địa chỉ từ cái um, là bưu điện mà tôi đợi hoài đợi hoài đợi hoài đâu có đâu có đâu nó đâu có tới đâu đó nó đâu có tới đâu rồi nào là ờ, mã bưu điện rồi tùm lum nó đâu tới đâu rồi các bạn rồi tôi nhọc tôi phá tôi quậy cuối cùng là đâu có được gì đâu đó cuối cùng đâu tới đâu các bạn rồi các bạn phải xác minh online các bạn phải trần vật ờ, xác minh online rồi mới được mới được như ngày hôm nay của tôi mất tiêu cái đó chỉ này chỉ thay thế nhưng mà mình thay thế ok rồi đó các bạn mấy bạn muốn loại bỏ thì loại bỏ các bạn muốn để mới để để đó rồi rồi ha rồi sau đó các bạn bị bị nản nữa khi các bạn bị youtube họ cắt kiếm tiền giúp tính điền về cái vụ xác minh đó thì bạn các bạn quay qua các bạn nản nữa đó tôi cũng bị nha tôi cũng bị chứ không phải không bị tôi cũng bị rồi sau khi ờ, qua những cái trận đó rồi thì mình tiếp tục mình cũng có hỏi à, mình cũng có hỏi các bạn ở trên ờ, họ chỉ mình ở trên youtube nữa đặt cái ờ, họ gì mình youtube đó rồi mình điện thoại mình hỏi luôn thì có bạn cũng trả lời cho mình À, rồi sau đó thì mình cũng không làm được mình không không làm được rồi thôi mình cũng à, bạn đó mới khuyên mình là làm một cái gói luật ASEAN mới nhưng mà cũng không được luôn không được luôn rồi mình coi xác minh bên đây nó không được nó không cho các bạn rồi cuối cùng mình thành cuối cùng mình cũng làm được mình làm được như cái ngày hôm nay mình vẫn xài cái cái nick cái nick cũ này các bạn và cũng bật tiền kiếm tiền được đó rồi tôi cũng không biết nếu mà được 100 đô mình rút ra có được hay không nhưng mà mình vẫn cố gắng khi mà cái số tiền mình vẫn kiếm một tháng mình kiếm giỏi lắm một đô hai đô à chứ không được nhiều nữa đó đóng một vậy rồi các bạn dạ, cái có nhiều người kiếm vài trăm đô vài trăm đô hoặc là vài ngàn vài ngàn đô một tháng thì chắc họ tôi nghĩ rằng họ cố gắng cho nên họ mới hưởng được trái ngọt thôi họ cố gắng thức đêm thức hôm họ cố gắng họ ngồi một tiếng ngày 8 tiếng họ cố gắng họ suy nghĩ ý tưởng ra đó còn mình cũng vậy mình có cố gắng thì cũng có tiền thôi nhưng mà tiền của mình thì ít hơn ta tại vì mình làm những cái những cái video không không gây cái sự chú ý nhưng mà mình không về à, cái mảng đề của tôi mảng chủ đề của tôi là chỉ về cá thôi đó. không có được nhiều như họ và tôi không có những cái bạn bè cùng một cái thêm một cái tem để mà đưa cái kênh mình nó mau lên đó là không có rồi tôi tự tôi làm tự tôi làm hết tất cả tôi không tôi không làm hay tem mộng vậy chứ một mình một ngựa solo à, các bạn thử một mình một ngựa các bạn solo thử coi thì nó sẽ thế nào nó nhiều rắc rối lắm các bạn à, nhưng mà cũng được những một cái hay cho mình nhưng mà rút tôi rút kinh nghiệm được cho tôi từ lúc tôi làm youtube thì tính con người tôi nó đầm hơn đó, đó tôi không có bị nóng nảy nữa và tôi ngậm ra rằng à, nếu các nếu trên đây ai có ai có bình luận về khiếm nhã chửi tôi thì tôi cũng đáp trả lời bằng một điều mỹ miều thôi không có chửi bừa bộn không có gây hấn với các bạn đâu và tôi báo cáo là thôi rồi tôi xóa cái bình luận đó vậy thôi ok không không nhất thiết phải gây gỗ với nhau hẹn nhau làm cái gì đó, như bạn như thí dụ như một bạn kia chửi tôi này kia nọ rồi ok bạn thích thì sau à, bạn xem video của tôi nếu bạn có tôi thí dụ tôi nói như vậy bạn thích thì xem video của tôi đó nếu bạn có thích nếu bạn muốn chứng minh bạn là ai thì bạn nên quay video bạn up lên youtube để các bạn chia sẻ kinh nghiệm vậy thôi rồi xong thói bình luận không cho ai đọc hết rồi xong ok bình luận các bạn tôi đều đọc hết các bạn các bạn tôi đều đọc hết bình luận nào tôi cũng đọc hết và bình luận nào đẹp bình luận nào nghe nó có vui thì tôi để lại cho các bạn sau để đọc và bình luận nào mà không có được đẹp không có vui mang từ chữ nhau á tôi xóa hết toàn bộ và báo cáo luôn thì bạn sau này bạn cũng đâu có đâu bạn không thể nào báo cáo riết được cái nick của bạn bị mất luôn thì bạn tạo cái nick mới đó ở đời thì tôi nói vậy thì dài năm nữa thôi nhà năm nữa thôi youtube vài năm nữa thôi nhà nước ta cũng có những cái chính sách mới về à, tài khoản mạng xã hội thôi thì các bạn cũng không có đường chạy được đó, các bạn làm như vậy hoài thì tỷ các bạn nói các bạn đừng có nghĩ là tôi không có này tôi chạy ra ngoài tiệm tôi mua một cái sim khác rồi lấy cái sim đó tôi mua tôi đăng ký tài khoản mới ok nhưng mà từ từ từ lâu từ lâu từ ngày từ ngày thì bạn bạn cứ theo cái con đường ở ngoài thì cuối cùng bạn bị mất tài khoản hoặc là gì đó tùy các bạn con đời còn dài mà đâu phải ngày mai mình à, đâu phải tương lai ngày mai mình à, mình đai đâu mà mình sợ đúng không ngày mai mình phải có tương lai mới mà mình phải học hỏi người ta cách giao tiếp cách nói chuyện mình đâu thể nào mà tối ngày mình cứ chửi người ta nồi nọ hoặc là so nói tôi không làm tôi không làm đó tôi chỉ quay những cái vô vậy cái cái chủ đề của tôi là lúc nào nó cũng nó cũng quanh quẩn theo sát cái sự cuộc sống của tôi hết tôi không có làm những chuyện bậy không có làm tao không có đăng trên facebook hay là tôi cũng có facebook đó tôi cũng có zalo mà tôi cũng có youtube đó. Đó, rồi tôi cũng post lên những cái nào hay tôi post lên tôi chia sẻ với anh em những cái nào không hay tôi tôi tôi, tôi tắt tôi không post tôi xóa hoặc tôi làm gì đó, đó. tôi để trong máy tính của tôi nó tính đồ nhiều lắm nha rồi thì hôm nay là cái ngày à, nếu ờ, ngày cuối cùng đó, ngày cuối cùng vợ của cái video của cái chủ đề về cái vụ nghịch dạy mà mất đi cái quyền quyền ờ, quảng cáo rồi sau khi cái quyền quảng cáo đó rồi làm lại và cuối cùng thành công thành một cái bật quảng cáo trở lại là một điều khó khăn và khó nhằn đó. và tôi có giờ nhắn nhủ với các bạn là trong hoàn cảnh giống tôi đó, nên xem lại coi là đầu tư về youtube này có khả quan hay không và có xin lợi nhuận hay không và trong tương lai có xin lợi nhuận hay không hay là trong tương lai mình bị khùng đó, làm youtube là ưa bị khùng lắm nha các bạn trong tương lai là mình bị khùng tại vì mình nói chuyện khơi khơi này nè rồi vợ con này kia họ tưởng mình khùng rồi trong tương lai các bạn có bị thần kinh hay không và trong tương lai các bạn có nghèo khó hay không hay là các bạn giàu nếu các bạn xin lời từ youtube này thì các bạn giàu để tôi biết mừng tôi mừng cho các bạn thôi mừng cho người ta tại vì người ta có thể làm được kiếm tiền được nuôi gia đình được và không có bị cái gì ngoài xã hội thì cái đó là tốt thôi và dân giàu nước mạnh cho nước mạnh lên cũng đóng thế đầy đủ cho nhà nước thì ok quá mừng rồi đó rồi khi mà các bạn làm các bạn phải hiểu ừ tôi làm trong tương lai nó ăn được thì mình hãy đầu tư nha còn trong tương lai nó không ăn được mà nó làm chỉ có thú vui chơi tao nhã thôi để post lên mà chia sẻ các bạn như là tôi ví dụ như sắp tới tôi mua một cái à, một cái máy tính à, một cái điện một cái máy ảnh hay một cái máy gì đó tôi post lên quay video cho các bạn xem cho đã vui mấy bạn vui mấy bạn thích thú thì thì đó cũng là một cái chuyện tôi chia sẻ thôi chứ tôi không có đó chia sẻ thôi và và, và mình ờ, gắn quảng cáo vô kiếm được một đồng hai đồng kệ một đô hai đô cũng là tiền đó. không mình không chơi đô nào không mình không chơi tiền tiền sao chơi tiền là họ có thể bây giờ hiện giờ là tôi được 500 ờ, 500 k rồi thì dán kiếm được một triệu rưỡi một triệu rưỡi thôi một triệu rưỡi thôi là tôi có thể rút số tiền ra được đó dán tím dán tím thêm 7 77 77 nữa 77 đô nữa thì tôi được 100 đô thì từ đây tới lúc 77 đô thì cũng bây giờ một năm một năm một năm kiếm được 10 đô 20 đô thì 7 năm kiếm được 70 đô 77 đô 7 năm trời 10 năm trời thì cũng rút ra được số tiền thôi tùy theo cái video của bạn lên nhanh hay lên chậm nhưng mà tùy theo cái người ta ủng hộ các bạn cái người ta đó cái người cộng đồng mạng mà họ ủng hộ mình đó họ họ nghe lời mình đó, họ ủng hộ mình đó thì cái đó mới quan trọng nha chứ làm cái gì mà đừng có cho họ chửi mình ha họ tẩy chay mình cái đó mới là không quan trọng họ làm mà họ nhớ tới mình đó họ công nhận họ chấp nhận mình đó thì cái đó mới hay đó. và họ và cái đó mới hay mình ăn tiền nó mới ăn tiền sạch đó các bạn tiền bằng công sức của mình bỏ ra các bạn chứ không phải là làm youtube trời ơi một năm một thôi một năm thôi một năm là tôi đã có một tỷ ba bốn tỷ ồ ngon quá nếu mà ngon quá thì xã hội này ai cũng làm youtube đâu có ai ra ngoài đường cày ruộng đâu đâu phải như tôi đi xuống ruộng hay là tới mùa mấy bạn thấy mà xem video của tôi thì các bạn sẽ thấy được là có một thời gian hai ba tháng trời nó thì hai tháng trời ông mới up up video lên tại vì cái thời gian đó là tôi đi làm lúa đó các bạn nên nó nên nó đâu có thời gian đâu về tôi mệt quá tôi phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe để ngày mai mình đi làm tiếp tục rồi sau thời gian đó là mình ngồi mình rảnh mình rảnh sau thời gian rảnh mình bắt đầu mình làm thì trong làm lúa thì tôi làm 4 tháng làm lúa là 4 tháng người ta làm có 3 tháng là lúa chín rồi nhưng mà tôi làm 4 tháng tại vì một tháng một tháng mình phải bỏ ra mình cắt lúa nè à, mình cắt lúa mình bán lúa nè rồi một tháng rồi sau đó mình xây lại mình ngâm lúa giống nè đó sau lại mình phơi lúa giống nè rồi mình ngâm lúa giống nè là xây qua xây lại là người ta làm bốn người ta làm 3 tháng là ta ăn làm tôi làm 4 tháng thì, thì thì xung quanh là làm một năm trời nó quằn quật có chuyện làm ngoài đó các bạn không có không có ngày nghỉ đó các bạn đó ngày rảnh ở không thì mình lo chuyện gia đình rửa xe rồi quay youtube rồi chăm sóc mấy con cá để xả chép à, cho các bạn coi chơi đó rồi à, nói nhiều nói mãi nó cũng thành nhàm thôi bây giờ ngưng tại đây đi rồi mình chuẩn bị mời mốt thì mình sẽ gặp lại về những cái video về cá của mình nha